Thank you. Anh em thấy được sao đấy này Bỏ thật bỏ thật Phần anh kem kem Cái lối cần nọc Ở đây có phần cái lối mở ống Lắp vào nơi Lắp vào nơi Lắp vào nơi Lắp vào nơi Lắp vào nơi Lắp vào nơi Lắp vào nơi